Xin chào các bạn đang đón xem video của Lèn Đô Thị. Sự trỗi dậy của các tiểu quốc gia và quốc gia vùng Trung Đông trong lĩnh vực xây dựng phát triển các công trình ở quy mô vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Câu chuyện về những siêu công trình với chiều cao siêu cao, diện tích siêu lớn giữa sa mạc mênh mông gây nên sự tò mò, hấp dẫn đối với đại chúng thế giới. Từ chỗ không thể định hình nổi vị trí của các tiểu quốc gia như Dubai, Abu Dhabi giữa sa mạc rộng lớn chỉ biết đại khái là ở vùng Trung Đông nhiều dầu mỏ. Thì ngày nay, những tòa nhà cao chọc trời, những cảnh quan đặc sắc, những công trình văn hóa độc đáo đã trở thành biểu tượng nhận diện không thể nhầm lẫn cho những điểm đến hấp dẫn của thế giới ở vùng Trung Đông. Trong video ngày hôm nay, mời các bạn cùng chúng tôi đi tìm hiểu về những siêu công trình trên đại sa mạc Trung Đông để xem đó là những công trình nào và chúng hoành tráng ra sao mà lại được công chúng ngưỡng mộ đến vậy.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 được thiết kế bởi văn phòng kiến trúc danh tiếng SOM của Mỹ. Mặt bằng hình ngôi sao ba cánh vừa là thế chân vạc cho chiều cao siêu tưởng, vừa tối ưu hóa tầm nhìn toàn cảnh của Vịnh Ả Rập. Thiết kế kiến trúc này cũng lấy cảm hứng từ một loại hoa sa mạc, cũng như hệ thống hoa văn của kiến trúc Hồi giáo. Ở giai đoạn cao điểm của dự án này, SOM từng phải duy trì 100 người làm việc, chỉ riêng cho dự án, chưa kể đội ngũ trực tiếp tại Dubai. Công nhân làm việc tại công trường là 12.000 người, đã dành tổng cộng 22 triệu giờ để làm việc hoàn thành công trình. Lượng bê tông đổ vào đây để xây dựng tòa nhà có thể tích là 330.000 mét khối, tương đương trọng lượng của 100.000 con voi. Đỉnh của tòa nhà này có thể được nhìn thấy từ khoảng cách 95 km. Để lưu thông trong tòa nhà này, cân đến 57 thang máy tốc độ 10 m trên giây, tải trọng đến 5,5 tấn và 8 thang cuốn. Tổng lộ trình di chuyển thang máy lên sàn vọng cảnh của tòa nhà đến cuối năm 2014 tương đương với 8 lần đi vòng quanh thế giới. Có thể nói, Burj Khalifa là một đỉnh cao thành tựu thể hiện tâm nhìn của Dubai – nhằm tạo ra điều tưởng như là không thể và ghi dấu ấn mãi mãi trong lòng thế giới. Bằng công trình này, Dubai đã khẳng định khả năng của tiểu vương quốc này với toàn thế giới. Burj Khalifa như ngọn hải đăng biểu tượng cho sự giàu có của thành phố và là biểu tượng cho Trung Đông sôi động, năng động và thịnh vượng – Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với cái tên tiếp theo ngày hôm nay, cửa sổ Dubai, Dubai Frame. Cao 150m và rộng 95m trên nền công viên Sabine của Dubai, khung ảnh lớn nhất thế giới, đã chính thức mở cửa từ năm 2018, được biết đến với cái tên là Dubai Frame. Công trình kiến trúc này là một trong những siêu dự án bắt mắt của thành phố mang đến tầm nhìn toàn cảnh đường chân trời trong một khung hình, với các tòa nhà mang tính biểu tượng như Burj Khalifa. Thiết kế của cấu trúc Dubai Frame cao 150m không phải là không có tranh cãi. Ý tưởng ban đầu xuất hiện với tư cách là thiết kế đoạt giải trong cuộc thi Tizen Group năm 2008-2009 của kiến trúc sư Fernando Doniz người sau đó đã đệ đơn kiện thành phố Dubai vì ăn cắp bản quyền đối với thiết kế của mình. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2015, Donit với tư cách là Adnex, cuối cùng họ đã lấy nó, xây dựng nó và sẽ thu lợi nhuận từ nó, mà không liên quan đến chúng tôi cũng như trả tiền cho chúng tôi. Theo phát ngôn đồ Donit, Ý tưởng ban đầu khi tham gia cuộc thi thiết kế, ông đã coi Dubai như một thành phố đầy những biểu tượng và thay vì thêm một biểu tượng khác, ông đã đề xuất đóng khung tranh tất cả những biểu tượng này bằng công trình của mình. Thay vì xây dựng một công trình kiến trúc đồ sộ, ý tưởng thiết kế là xây dựng khoảng trống 150 x 105 m để liên tục định hình sự phát triển của Dubai trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Thực chất thì cấu trúc dạng khung cửa này cũng đã từng có ở công trình Tân Khải Hoàn Môn của Paris, Le Grand Arc de la Défense từ năm 1982. Thậm chí là La Grand Arc còn coi nó là một cấu trúc mang nhiều công năng hơn, cả từ không gian văn phòng làm việc bên trong đến tuyến metro bên dưới. Dù vậy, Dubai Frame cũng là một trong những điểm đến phản ánh tính hào nhoáng, bóng bẩy, thu hút du khách đến với thành phố trung chuyển này của thế giới. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một siêu công trình khác. Một siêu công trình được mệnh danh là có thể được nhìn thấy từ trạm vũ trụ ISS, đảo cọ Pem Zumerat. Dự án quần đảo cây cọ ở Dubai bao gồm có ba đảo nhân tạo, đó là đảo Pen Zumerat, Pen Zeven Ali và Pen Dera, được xây dựng bởi Nakin Brovetti một nhà phát triển tài sản ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Với hình dáng của các cảnh cọ đang vươn ra vịnh Persian, quần đảo nhân tạo này được quảng bá sẽ là đảo nhân tạo lớn nhất thế giới và có thể được nhìn thấy từ mặt trăng. Công trình dự kiến tiêu tốn khoảng 12,3 tỷ đô la Mỹ với mục đích cải thiện diện mạo, tăng cường phát triển du lịch cho Dubai. Các đảo được đặt xây bởi Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, phó tổng thống, thủ tướng của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, với mục đích cải thiện diện mạo, tăng cường phát triển du lịch cho Dubai. Các hòn đảo được tạo thành từ hàng triệu tấn cát và đá, được chuyên trở từ vịnh Persia về, áp dụng công nghệ nạo vét mới của Hà Lan trong quá trình hình thành – theo thiết kế, các khu định cư trên đảo sẽ có hình dạng giống như những cây cọ với tổ hợp các căn hộ cao cấp, các trung tâm giải trí, nhà hàng sang trọng, bến tàu, công viên, khu mua sắm, khu phức hợp thể thao. Đảo được xây dựng trước là Pensumirat, bắt đầu khởi công từ tháng 6 năm 2001. Ngày sau đó, người ta đã cho lớp biển và xây dựng tiếp Pensepen Ali Tới năm 2004, đến lượt kế hoạch xây dựng Pen Pendera được công bố, dự kiến từ 10 đến 15 năm để hoàn thành. Năm 2008, một trong ba hòn đảo là Pensumirat đã mở cửa đón khách. Hai hòn đảo còn lại vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Được biết, hai đảo Pensumirat và Pensepen Ali, cần khoảng 100 triệu mét khối đá và cát đắp nền. Còn đảo Pendera vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Các vật liệu còn lại cũng được khai thác trong nước. Bãi biển trên toàn bộ quần đảo là bãi biển độc quyền. Các hòn đảo sẽ nằm ở ngoài khơi bờ biển của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong Vịnh Ba Tư. Đồng thời, dự kiến sẽ cộng thêm 520 km bãi biển cho riêng Dubai. Đảo Pensumirat được mệnh danh là kỳ quan thứ 8 của thế giới, là một thành phố lung linh ngoài khơi, với 32 khách sạn siêu sàng, các trung tâm mua sắm nổi tiếng và nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Khu nghỉ dưỡng cao cấp Atlantis với chi phí xây dựng lên tới 800 triệu bảng, nằm trên đảo nhân tạo hình cây cọ Pensumirat Dubai. Ở đây có khách sạn Atlantis sang trọng bậc nhất Dubai với 1.529 phòng, với giá từ 800 đến 26.000 đô la Mỹ một đêm. Khu nghỉ này có một bể sinh vật cảnh ngoài trời với 65.000 con cá, cá đuối và các sinh vật biển, cùng một bể cá heo với trên 20 chú cá heo mũi to, giống cá heo phổ biến nhất, tới từ vùng đảo Solomon. Khu nghỉ này bao gồm 2.000 biệt thự, 40 khách sạn sang trọng, trung tâm mua sắm, dạp chiếu phim và rất nhiều công trình khác. Các căn biệt thự cao cấp trên đảo cũng đã được xây dựng xong. Trong số đó có nhà của cầu thủ bóng đá nổi tiếng David Beckham Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với bảo tàng tương lai. Với chiều cao 78m, bảo tàng tương lai nằm cách xa đường chân trời nổi tiếng của Dubai, nơi có những tòa nhà chọc trời như Burj Khalifa cao nhất thế giới. Tuy nhiên, với hình dáng táo bạo và mặt tiền nổi bật được tạo bởi hơn 14.000 mét thư pháp Ả Rập, nó chắc chắn thành công trong việc trở thành biểu tượng mới nhất của đô thị. Với tổng diện tích xây dựng hơn 30.000 mét vuông, Bảo tàng tương lai có không gian triển lãm và các hệ tư tưởng và sản phẩm sáng tạo, cũng như không gian nhà hát, phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu. Tượng trưng cho di sản Ả Rập và sự tiến bộ trong tương lai. Bảo tàng tương lai bao gồm có 3 phần chính, đó là ngọn đồi xanh, tòa nhà và khoảng không. Ngọn đồi xanh đại diện cho cội nguồn trái đất – giúp nâng cao bảo tàng một cách kín đáo phía trên tuyến tàu điện ngầm liền kề và tạo ra một công viên trên cao. Tương tự như vậy, cấu trúc hình xuyến tượng trưng cho khả năng đổi mới của nhân loại và đẩy lùi các giới hạn của kỹ thuật và xây dựng hiện đại. Mặt khác, khoảng trống hình elip là một biểu hiện của điều chưa biết nhằm tìm cách truyền cảm hứng cho những người sáng tạo ngày nay đối mặt với tương lai bất thành văn của nhân loại. để giải quyết cho khâu triển khai đầy phức tạp của ý tưởng có vẻ siêu thực này. Dự án đã áp dụng nhiều sáng tạo liên quan đến công nghệ và vật liệu xây dựng. Ví dụ như việc phát triển các công cụ để thiết kế tham số, với các thuật toán tăng trưởng để tối ưu hóa hiệu quả kỹ thuật số cho sơ đồ cấu trúc chính, mặt tiền và các cấu phần mặt dựng kính, các quy trình công nghệ cao như phần mềm hàng không và cánh tay robot tự động. Đặc biệt, thiết kế để ghép các tấm thư pháp phủ bên ngoài lại với nhau. Phần mềm mô hình 3D đã được sử dụng để đặt chữ thư pháp lên bề mặt của tòa nhà và đảm bảo rằng 1.000 nút đường chéo bằng thép được tránh ở giữa các ô cửa sổ để đặt chính xác các tấm và cấu trúc khi triển khai, đồng thời đảm bảo chúng không bị biến dạng công trình đã áp dụng hệ thống định vị laser nhiều lớp. Cách này cũng để vị trí chính xác đường chéo thép. Bảo tàng của tương lai MOTF là một công trình điểm nhấn với kiến trúc và kỹ thuật có cách tiếp cận đột phá về ý nghĩa của một bảo tàng. Một trong những điểm cốt lõi làm nên thành công của nó là sự hợp tác đa lĩnh vực và sử dụng sáng tạo các công nghệ mới nhất, từ robot đến thiết kế tham số, từ CNC đến phần mềm hàng không, thúc đẩy các giới hạn của sự đổi mới. Cột mốc mang tính biểu tượng mở đường hướng tới một tương lai đầy hứa hẹn, một nơi mà công nghệ tham gia vào môi trường xây dựng có lợi cho sự sáng tạo, hạnh phúc và bền vững – Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với một siêu công trình khác, khách sạn cao nhất thế giới. Burj Al Arab là khách sạn 7 sao đầu tiên và cao nhất trên thế giới. Công trình này được xây dựng từ năm 1994 và hoàn tất vào năm 1999 với độ cao trên 320m so với mặt đất, mang dáng dấp của cánh buồm vươn ra ngoài biển lớn độc đáo. Để có được vị trí đắc địa cho khách sạn, một hòn đảo nhỏ nhân tạo cách đất liền 300 mét, với đường nối vào bờ biển riêng đã hình thành, chứng tỏ sự kỳ vọng của các nhà đầu tư cho Buri An Arab lớn nhường nào. Phải mất đến 3 năm, phần móng của tòa nhà mới được hoàn thiện và kiến trúc bên trên của Buri An Arab đã vượt xa những gì mà người ta mong đợi. Để khi khoe ra thế giới, không ít người đã choáng ngợp trước sự xa hòa của khách sạn này. chi phí dùng để tạo nên Buri Anarab lên tới 1,6 tỷ đô la Mỹ. Có 24.000 m2 được lát bằng đá cẩm thạch và nhiều khu vực khác cũng đã được sát vàng lá 22 carat. Các khu vực ban công hay sân tennis, hồ bơi tại Buri Anarab là một kiệt tác của kiến trúc sư với các cấp độ màu sắc khác nhau, đem lại sự tươi mới tràn đầy sức sống và không kém phần lộng lẫy cho khách sạn 7 sao này. tiếp theo, mời các bạn cùng chúng tôi đến với tòa nhà xoắn ốc cao nhất trên thế giới, Kajan Tower. Ngày 12 tháng 6 năm 2013, tòa nhà hình xoắn ốc cao nhất thế giới, Infinity Tower, đã được khai trương ở Dubai. Infinity Tower là tên gọi trước đây, hiện giờ nó được gọi là Kajan Tower, cao 306 mét, với 80 tầng. Ngay khi hoàn thành tòa nhà này đã được ghi nhận là công trình có hình vỏ đỗ cao nhất thế giới – xoắn 90 độ. Khajan là một tòa nhà phức hợp bao gồm có 495 căn hộ siêu sang trọng. Cùng với đó là các khu mua sắm, giải trí, bể bơi, khu tập luyện thể dục thể thao. Chủ đầu tư lý giải về việc đổi tên từ Infinity Tower thành Kaijan Tower bởi vì trên thế giới đã có hai công trình cũng tên là Infinity, một ở Australia và một ở Bahrain. Việc đi lại và di chuyển trong tòa nhà có hình dáng đặc biệt này được hỗ trợ của 8 thang máy tốc độ cao. Thang máy ở đây được chạy với tốc độ 8 m trên giây. Ở thời điểm khánh thành, xét về độ cao, Kajan Tower đang đứng ở thứ 58 trên thế giới, thứ 19 ở khu vực Trung Đông